yêu nhau đôi ta đã thề sẽ không xa cách dẫu có phong ba gian nan chung mình sẽ luôn chung tình tình yêu tuyệt vời phải không em tình yêu mặn mà phải không em hai đứa yêu nhau hai đứa chung sống bên nhau trọn kiếp không rời, chúng mình sẽ in sâu vào trong tim tháng ngày mới quen nhau và yêu nhau tình yêu đậm đà bên nhau quấn quýt lưu luyến bên nhau cùng bao kỷ niệm ngày xưa tuyệt vời trao nhau nhẫn cưới trao những thương yêu duyên tình thắm sâu anh hứa yêu em yêu em trọn đời thì không thay đổi em hứa yêu anh yêu anh thật lòng thì không xa rời tình ta hẹn thề với trăng sao cùng nhau thề nguyện với mây duyên kiếp đôi ta nay đã nên đôi ta sẽ yêu thương gìn giữ muôn đời hai đứa yêu nhau đôi ta đã thề sẽ không xa cách dẫu có bóng ba gian nan chung mình sẽ luôn chung tình tình yêu tuyệt vời phải không em tình yêu mặn mà phải không không rời chúng mình sẽ in sâu vào trong tim tháng ngày mới quen nhau và yêu nhau tình yêu đậm đà bên nhau quấn quýt lưu luyến bên nhau cùng bao kỷ niệm ngày xưa tuyệt vời trao nhau em yêu em trọn đời để không thay đổi em hứa yêu anh yêu anh thật lòng thể không xa rời tình ta hẹn thề với trăng sao cùng nhau thề nguyện với mây cao duyên kiếm đôi ta nay đã nên đôi ta sẽ